xếp hình cho em chơi Chơi với chị Được rồi, của em đây Không phải, không phải Không thích đâu, em không thích màu này Em không thích đâu Hả? Đỏ, vàng, xanh lá ra trời Đây, đây em thích chi Màu đỏ rất đẹp Màu em thích đây rồi Màu đỏ rất đẹp màu em thích đây rồi ừ. kẹo kẹo con thích ăn kẹo cho con xin xin quê kẹo được rồi của con đây không phải ừ. không phải không thích đâu con không thích màu này con không thích đâu à? đỏ vàng xanh lá ra trời đây đây con thích chi à, kẹo màu vàng con thích đây rồi kẹo chanh rất ngon đây rồi kẹo màu vàng con thích đây rồi kẹo chanh rất ngon đây rồi <laughs> bát này Cho con xin ờ. chiếc bát này Được rồi, của con đây Không phải, không phải Không thích đâu Con không thích màu này con Không thích đâu Đỏ vàng xanh lá ra trời Đây đây con thích chi Chọn màu bát này màu xanh ra trời Chọn màu bát này màu xanh rất tươi đẹp à. kìa kìa chị máu lay chiếc dù khi đi mưa hãy mang dù được rồi của em đây không phải không phải không thích đâu em không thích màu này em không thích đâu ừ đỏ vàng xanh lá ra trời đây đây em thích chi dù màu xanh lá đây rồi dù xanh lá cây này dù màu xanh lá đây rồi chọn xanh lá cây này <laughs> Con phải rửa tay trước đã Hãy rửa tay Hãy rửa tay Bé vui chơi xong rồi Thì ta hãy rửa tay Đôi tay bé xinh có rất nhiều vi khuẩn Bé vui chơi xong phòng xà phòng thơm đôi tay bé xinh đã rất sạch nhớ lau tay vào khăn nhé thế là xong yeah ừ. ba ba phải rửa tay trước đã ờ. được rồi <laughs> ờ. Ờ. gì? Thích rau Con thích rau đỏ Nào ngon lắm, nào ngon lắm Đây là món gì? Món đó ngon ngon Cà chua đây mẹ ta Cà chua nhé, cà chua nhé Ăn rất ngon Rất ngon ngon còn ăn rất nhiều Cà chua đây, cà chua đây, yum yum yum Rất ngon ngon, con ăn rất nhiều Này con hỡi, này con yêu, con thích món gì? Rất thích ăn rau, con thích món rau vàng Màu vàng con thích, màu vàng con thích, đây là món gì? Món đang ngon ngon, ở trường đây mà uh. <laughs> à. Ta-da Mình ăn nhé, mình ăn nhé Ăn ớt chuông Ớt chuông ngon Con ăn rất nhiều Mình ăn nhé, mình ăn nhé Ăn ớt chuông Ớt chuông ngon Con ăn rất nhiều Này con hỡi, này con yêu Con thích món gì? Thích rau màu xanh màu xanh lá màu xanh lá đây là món gì món đang ngon ngon đậu hà lan này ồ oh. <laughs> ta <laughs> <laughs> con ăn rất nhiều Này con hỡi, này con yêu, con thích món gì? Rất thích ăn rau, một cặp đó mẹ Ngọt ngon lắm, ngọt ngon lắm, con vài thứ dành cho các cháu đây Dạ Ta-da ờ. <laughs> mình cùng nhau vẽ vẽ em rất vui Giờ nhìn và đoán nghe Ung bà la la la Bạn chuột chít chít kêu rất vui tại chít chít kêu Cùng chơi thôi nào Chuột tôi chú mèo này Mèo Mình cùng nhau vẽ vẽ em rất vui Giờ nhìn và đoán nhé Um bà la la la <laughs> Bạn gà cùng ta đang đi kiếm ăn Gà kêu cục ta rất vui Ôi nhưng chú gà Gà nhau về về sẽ rất vui nhìn này và đoan nhé um ba la la la bạn bò thân yêu mù mù mù mù cùng nhau hát ca trong tiếng đàn oh. chuột chạy nhanh nhanh mèo đang tới kìa gà bay khắp nơi ôi không ôi không chuột chạy nhanh nhanh mèo đang tới kìa gà bay khắp nơi Mọi người, cùng gặp thành viên mới của gia đình mình nào Sẽ ổn thôi con Chào đón chú cho của gia đình mình Và tên của chú là Bingo chó nhau thật là ngoan Chào đón chú chó của gia đình mình Và tên của chú là Bingo I N G O I N G O I N G O Bingo nhỏ thật là ngoan Chào đón chú chó của gia đình mình Và tên của chú là Bingo Em chỉ ở bên câu nhỏ thật là ngoan Chào đám chú chó của gia đình mình Và tên của chú là Minh Cầu G.O. G.O. G.O. Bingo nhà mình yêu lắm Oh chào đón chú anh mình và tên của chú là <laughs> mừng ngày sinh nhật bé yêu mừng ngày sinh nhật dễ thương mừng ngày bé mừng ngày sinh nhật bé yêu mừng ngày sinh nhật bé ngoan mừng ngày bé yêu ra đời hay hát vang lời chúc mừng mừng ngày sinh nhật đáng yêu mừng ngày sinh nhật dễ thương mừng ngày đón em ra đời hay hát vang lời chúc mừng mừng ngày sinh nhật bé yêu mừng ngày sinh nhật dễ thương mừng ngày bé yêu sinh ra đời hãy hát vang lời chúc mừng mừng ngày sinh nhật bé yêu mừng ngày sinh nhật dễ thương mừng ngày bé yêu sinh ra đời hãy hát vang lời chúc mừng mừng ngày sinh nhật bé yêu mừng ngày sinh nhật dễ thương mừng ngày bé yêu sinh ra đời hãy hát vang lời chúc mừng Kem ngọt thơm tuyệt lắm Lại đây nào hãy ăn thử kem Vị vani ngọt dâu và sô-cô-la thơm tuyệt lắm lại đây nào hãy ăn kem. mình thích chọn kem vị vani la la la la kem thật là ngon nhìn kem ngọt thơm tuyệt lắm lại đây nào hãy ăn thử kem. vị vani ngọt dâu và sô cô la ngọt thơm tuyệt lắm lại đây nào hãy ăn thử kem mình thích chọn kem vì dầu thơm ngon la la la la kem thật là ngon mình kem ngọt thơm tuyệt lắm lại đây nào hãy ăn thử kem vì vani ngọt dâu và sô cô la la la la la anh thích kem nào Em ơi đi xe đạp thật tuyệt Oh yeah, oh yeah, rất vui nha Đi lên dốc cao Mình có thể làm được Nào thể làm được <laughs> Oh yeah, oh yeah, rất rất oh. vui Oh, <laughs> đi xe đạp thật tuyệt Oh yeah, oh yeah, rất vui nha Đường quanh co rất khó đi Em có thể làm được Đường quanh co rất khó đi Cẩn thận <laughs> Yeah Oh yeah, oh yeah, rất rất vui